sông thao thác dọc về bên nghiệt trong hỏi lần mắng sớm khuya để mẫu bàn coi sắp các tội đêm xa giữa giờ tí hình bẻ lái vườn muốn chung thác cái gành con thác chèm bắt dịp hò khoan thịt mò con vô trai cô sang tân an bảo con tu lờ hoa có đùng đình đang ngủ âm ta tính tình ta cứ đêm tay là uốn quạt thanh phong áo lục xinh. Papa. 早。 cơm lam thịt tính khế chua măng vào mình thôi độc mộc thôi độc mộc đua nhau bè lắm cu vượt muôn trùng tháp cài cành con 可以不。